Bây giờ đang là 2020 với những con game trên smartphone với đồ họa bắt mắt, lối chơi đa dạng, các nhà sản xuất game với cách thu nhập doanh thu như ma cà rồng. No. Ở ờ, ý tôi là một số thành phần thôi, không vừa đũa cả nắm. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, vậy nhưng tôi muốn hỏi, liệu những trải nghiệm game mới mẻ này nó có được vui như cái thời khó khăn trước kia không? Với những ông từng chơi game trên hệ máy Nokia có kết nối mạng, thì tôi khá chắc là những ký ức về những game cũ sẽ khó mà phai mờ được. Ngoài những game cố định huyền thoại như Snake Sensia, Rapid Roll, Bounce, thì không thể không nhắc tới game của T-Mobile với bộ năm đã khiến cho rất nhiều thanh niên ngày đêm cày cuốc, bớt từng miếng ăn để có thể mạnh hơn trong game. Con game đầu tiên mà tôi muốn nói là Avatar. Nó là con game giả lập làm nông làm người. Khi bắt đầu trò chơi, các bạn chỉ là một nhân vật bình thường với một mảnh đất nhỏ và căn nhà đơn sơ, Bằng các hoạt động của mình như trồng cây, chăn nuôi, câu cá và trang trí nhà cửa, các bạn sẽ dần nhận được các phần thưởng và các vật dụng để nâng cấp ngôi nhà, mua giống cây trồng hay là vật nuôi mới. Kịch bản nó cũng na ná giống như Stardew Valley bây giờ vậy. Vào game sẽ có 6 khu chính, khu nông trại, nơi những trận trộm ruộng xảy ra thường ngày. khu giải trí, nơi hội tụ những thần bài. Khu sinh thái, nơi mọi người tranh nhau từng slot câu cá. Khu nhà ở, nơi các bạn ở nhà. Khu mua sắm, nơi các bạn mua sắm. Khu công viên, nơi những trận đoán từ thắng bại tại wifi. Đừng có bóp băng thông nữa. Bóp mẹ chi bố. Game thứ hai, Ninja Circle. Chúng ta sẽ hóa thân là một nhân giả trẻ tuổi đi ngao du tứ phương để tìm về 7 viên ngọc hiếm. Đạt đến cấp độ 10, chúng ta sẽ được chọn các môn phái ở 3 trường học kiếm phái, phi tiểu phái, đào phái, cùng phái, cù nai phái và quạt phái. What? Nào, các dân chơi! Điều tôi thích ở game này là nó dành cho những tay to thật sự. Nó có chất cầy chảy khủng khiếp nhất thời bấy giờ, không có quảng cáo mua này mua nọ. Thay vào đó chúng ta sẽ phải giết 500 con nhím, 700 con quái, đạt đến cấp độ khó có thể đạt được. Đối với boss thì như kiểu một solo 100, nhưng tôi phải công nhận một điều, Chơi thế vẫn vui hơn là đi đâu cũng gặp đại gia xịn sò như bây giờ đấy. Game này còn có một quả update rất là xăm là họ add xe máy vào game. Cơ mà Ninja tại sao lại đi xe máy được nhở? À... Thứ ba, Mobi Army. Một game bắn súng tọa độ trên máy điện thoại đậm chất bú phim Gunny thời bấy giờ. Chúng ta sẽ phải đối đầu với những đối thủ xương sẩu bách phát bách chúng. Những con người nuôi niềm hy vọng đạt top Gunner, những tay to khắp ba miền tổ quốc. Và tôi, trận nào cũng thua. 15 trận thì 14 trận thua. Chơi cho vui thôi mà. Chơi cho vui thôi mà, chơi cho vui thôi mà, chơi cho vui thôi mà. Lại biện hộ kìa. Thứ tư, khi phách anh hùng. Trò chơi nhập vai cổ trang đầu tiên trên điện thoại di động tại Việt Nam với số lượng người tham gia đông đảo và tâm huyết. Trong game, người chơi có thể lựa chọn một trong ba tuyến nhân vật với năm phong cách khác nhau, với vũ khí khác nhau theo ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ. Ui, khắc đéo gì MU đái thiên sứ H5. Thứ năm Ngọc Rồng Biết bảy viên Ngọc Rồng chứ Game này lấy một số chi tiết từ bộ đấy đấy Người chơi sẽ hóa thành một trong những anh hùng của ba hành tinh Trái đất, Saja và Namek Cùng nhau luyện tập, tăng cường sức mạnh và kỹ năng Đoàn kết và cùng nhau chiến đấu chống lại các thế lực hung ác Cùng nhau tranh tài, tham gia đánh doanh trại độc nhãn Tham gia đại hội võ thuật Và săn lùng Ngọc Rồng để mang lại điều ước cho bản thân năm con game này đều chung một thứ là tên nhân vật Xin chào, mình là Đức, Yasuo, em yêu, Verjapper, Pro, Phú Xuyên, 883, LOL.